à. ở đây cảnh đẹp mà phải không mẹ không biết trái này trái gì nữa cái này giống hoa mai rồi đẹp lắm luôn đó hết rồi con mà lái xe mà nhìn đâu không hoa kìa hoa kìa bao hoa nè bữa nay quên hả <coughs> yeah. Daisy. No. <coughs> No, không phải Daisy. Pink Daisy. <laughs> Hoa này là cherry. Cherry tree. Uh mm-hmm. -huh. Tới cây đó quay lại nha. bán ngắt hoa ngắt chưa rồi đi đi đi con đi mà con không có nhìn gì hết trơn vậy I know where con biết có xe không à hoa nè màu áo con luôn đẹp không không biết hoa này tên gì không biết hoa này tên gì không nè biết hoa này đẹp này nghĩ, không mình nghĩ nó cherry rồi đi mang qua nhưng mà đẹp và smell good luôn thơm đi nó thơm phải không <laughs> băng qua đường nhìn cả leo dốc leo dốc quẹo phải nha chắc cũng lâu lắm lâu biết không ba mau ờ thì cũng nhiều mình đi gì có không à trời ơi bà ngồi lên luôn chỉ ngồi lên luôn kìa <laughs> cái đó không phải để cho con ngồi ハハハハ